lắc xuyên màn đêm đồ đạc tiền nóng không lo tôi bao hết cả quán này gai gú ôm mỏi tay em này mà trông không ngọt nhá ta bụng